đây là một cái mẫu thắt lưng mẫu này là mẫu cách kiểu là của kỳ lân luxury à, mẫu này là một trong những mẫu rất hot tất cả dây này là những dây bằng cá sấu nhập từ các công ty chuyên thuộc da cho các nhãn hàng thời trang rất là lớn trên thế giới quý thích thích da gì mặc gì màu gì cứ gọi cho kỳ lân liên hệ kỳ lân kỳ lân tư vấn và làm theo đúng nhu cầu và yêu cầu của khách Kỳ Lăng trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lăng Luxury và hôm nay một chủ đề siêu hấp dẫn và siêu đặc biệt về sản phẩm bằng vàng và kim cương. Kỳ Lăng trân trọng giới thiệu một siêu phẩm mật dây thắt lưng đến với tất cả quý khách nha. Đây là một cái một cái sản phẩm mà Kỳ Lăng thực hiện theo yêu cầu của khách hàng. Ý tưởng và yêu cầu là khách hàng đưa cho Kỳ Lăng và Kỳ Lăng là người thực hiện sản phẩm thành hoàn hảo như vậy hoàn thiện như vậy đây là một cái mẫu thắt lưng mẫu này là mẫu cách kiểu là của Kỳ Lăng Luxury à, mẫu này là một trong những mẫu rất hot và được rất nhiều người à, chuộng của Kỳ Lăng Luxury và hôm nay Kỳ Lăng phá cách thiết kế theo yêu cầu là nguyên cái mặt này bằng vàng về bố cục bên ngoài thì à, dựa trên cái mẫu thiết kế và sản phẩm rất hot của Kỳ Lân Luxury mẫu này là siêu hot luôn nhưng bên trong là theo yêu cầu của khách hàng và à, như mẫu à, của Kỳ Lân thì bên trong là một ô vàng ở trong thôi nhưng đây bởi vì yêu cầu khách hàng là muốn là nó là một cái gì đó hoành tráng về núi đồi ở mèo vàng và có chữ mèo vạc xuất hiện cho nên là kỳ lân phá cách bằng cách phun phun phun phần vàng ra ngoài tới thành luôn của các bằng à, khối ngoài thì vàng full ra tới phần khối ngoài là bằng bạc xi bằng trắng có nghĩa là một cái mặt hình chữ nhật full như vậy là bằng vàng hết bằng 18k và có hình núi đồi cũng bằng vàng luôn và đính lên là chữ nổi kim cương à, bằng vàng là cái cốt và bên trên là cái kim cương nó rất thể hiện rất chi tiết là chữ mèo vàng nguyên cái phần miếng này nè nguyên cái miếng hình chữ nhật này là bằng vàng theo cái phiên bản mẫu cái kiểu cách hot cực kỳ hot của kỳ lân luxury thì cái kiểu dáng này bề ngoài cũng như vậy nhưng mà khác biệt là bên trong là full vàng nha còn cái kia là vàng full vàng nhưng mà full vàng phần nằm bên trong này ô này thôi bây giờ kỳ lân tiến hành à, tách hai phần khối này ra một phần là vàng khối một phần là bạc khối ra hai phần khác nhau nha ok là bấy nhiêu mình lấy cái tay đừng lấy tay sang rồi em dỡ phần trên nè dỡ phần trên dỡ phần trên em cứ gọi lên đó ok đây là toàn bộ phần vàng toàn bộ miếng này là vàng và kim cương vàng 18k vàng y đúc ra AU750 và Kỳ Lăng có đóng mọc trên cái này à, mọc 750 và logo của Kỳ Lăng Luxury rồi bây giờ Kỳ Lân tiến hành cân trọng lượng vàng nha Theo công thức tính toán thì trọng lượng của miếng vàng này là tầm cỡ 6 chỉ 05 Ok Phần này là phần bạc khối đúc ra và bên ngoài là kỳ lăng si full vàng trắng và theo công thức tính ra thì trọng lượng của cái à, Phần khối bạc này là cỡ gần một cây sáu bạc khối. Sau khi chúng ta khám phá dung nhan tuyệt vời của một siêu phẩm mặt dây thắt lưng làm theo yêu cầu đã xem được chi tiết thành phần hai khối khối bạc và khối vàng rồi à, chi tiết rồi à, cách tháo rồi bây giờ chị Lăng sẽ tiến hành chọn dây tất cả dây này là những dây bằng cá sấu nhập từ các công ty chuyên thuộc da cho các nhãn hàng thời trang rất là lớn trên thế giới cho Hermes nè, cho LV vân vân. Thì những con cá sấu này là những con thuộc ở vùng Amazon và được các công ty chuyên thuộc da à, xử lý thuộc da để ra được những cái sản phẩm da nguyên con hoàn thiện như vậy. Và quý khách chỉ việc đến với Kỳ Lăng để chọn đến trực tiếp showroom hoặc là trên website hoặc là qua Zalo hotline Kỳ Lân tư vấn qua Zalo hoặc là gửi thông tin cho khách chọn về chọn màu sắc da, chất liệu da và con da như thế nào. Sau đó chọn mẫu hoặc là quý khách thích hai mặt giống nhau hoặc là hai mặt giống nhau nhưng mà khác màu hoặc là quý, khách thích ờ, một mặt là da cá mập nè, một mặt là da cá sấu hoặc là hai mặt là da cá mập mà hai màu khác nhau. Nói chung là Quý khách thích da gì, mặc gì, màu gì cứ gọi cho Kỳ Lăng Liên hệ Kỳ Lăng, Kỳ Lăng tư vấn và làm theo đúng nhu cầu và yêu cầu của khách Rồi bây giờ Kỳ Lăng sẽ đo thử cái mặt dây này là bao nhiêu cho để mình chọn dây cho vừa Là size em lấy rửa em lựa cho anh cái cọng dây này nào Dây da nào 32 nha Rất là thú vị, rất là thú vị, rất là vui khi là nguyên một combo luôn Từ túi nè à, cái nón nữa cái nón gầy lăng để lên xe ô tô gầy lăng rồi cái nón y chang cái nón á camera đưa hình nón vô dùm nha rồi đôi dày à. và dây thắt lưng nữa nhưng mà dây thắt lưng này chưa bấm lỗ nha chưa bấm lỗ nên là kỳ lăng xin phép chuyển qua cái dây khác cũng cùng size là 32 hai dây này một dây là hồng rút hồng rút cũng nguyên bộ luôn à, gồm có nón nè ví cầm tay nè túi clip vân vân đó và đây chị Lan bắt đầu à, rá vào để quý khách dễ hình dung và còn nhiều cái giai đẹp nữa nên chị Lan rá vào nhiều nhiều nhiều để khách xem và ngắn gọn xúc tích được tất cả nội dung về những màu sắc cho quý khách dễ hình dung sản phẩm nha đây màu đen rất là ngầu rồi bây giờ tiến hành qua một màu khác nè em cho anh lấy màu hồng rút ok màu hồng rút ha à đặc biệt đặc biệt những mẫu gia đình kỳ lăng à, thường làm ra à, thì đa số là kỳ lăng sẽ chọn cách là cái đầu dư còn lại gài bồi trong sau bồi trong nha bởi vì khi mà kỳ lăng làm hai mặt da thì khi chúng ta lật ngược lại cái mặt da thì như vậy thì cái đầu còn lại sẽ bị dư ra ngoài dư vậy nên là mình không có xả ra ngoài mà mình sẽ xả vào trong để mình dùng được hai mặt ví dụ như mình đang hiện tại dùng mặt này nó ở ở trong một thời gian vậy đúng không bây giờ mình lật ra dày thì bây giờ mình xỏ vào đây thì nó sẽ giữ lại mình đâu thấy bị dư đâu đâu thấy bị lòi ra ngoài đâu đó là cái tính toán của kỹ năng luxury rồi quá đẹp đúng không ạ quá xuất sắc ba khối một khối phần vàng khối một khối hai phần khối ráp lại bạc và vàng khối đến kim cương vàng 18 bằng y đúc ra ở quả 50 với công nghệ tiêu chuẩn châu Âu vàng nén không bị bọt và kim cương đến kim cương với kỹ thuật kiên về đến kim cương và tỷ lệ rất hột hầu như gần như là bằng không có đó là đặc điểm ưu thế thế mạnh của kỳ lân luxury mình sẽ thêm nhiều mẫu da ở đây để khách dễ chọn nè màu gì ví dụ như là màu đen nãy rồi màu đen rồi mình thử màu đen đi tiếp tục mình thử màu đen thêm cái đi ha. màu gì cũng được mà màu đỏ màu xanh màu đen bất cứ màu gì mà quý khách thích Ôi, ok và bây giờ tiến hành dây đang tiến hành thay dây màu đen cá sấu màu đen và dây này có hai mặt một mặt là màu đỏ đô một mặt là màu đen cá sấu Wow, tuyệt vời! Màu đen rất ngầu, rất bảnh và đẹp trai cũng như là rất phong cách rất sang trọng. Nếu như mà Kỳ Lan làm full cái này mặt bằng à, bạc này bằng vàng và phần bên trong khối trong bằng vàng hai cái cộng lại trọng lượng vàng nó phải là trên 3 cây vàng phần bên trong là vàng khối đúc vàng ao 750 bằng y đúc ra là hơn 6 chỉ vàng phần ngoài là bạc khối đúc là hơn một cây 6 bạc vì nếu như chúng ta làm luôn phần bạc khối này bằng vàng khối luôn thì phải hơn hai cây vàng